chào tất cả anh em nhé cái video ngày hôm nay tôi uh, giới thiệu cho anh em về một cái sản phẩm hay một cái uh, đồ chơi tài xỉu mà anh em đi chơi tài xỉu hay anh em đi đánh tài xỉu thì anh em đến sân chơi anh em chơi hoặc anh em đánh sân chơi ở ờ, sân chơi của anh em thì anh em sử dụng cái bộ đồ chơi này nó rất là hiệu quả cho anh em Đấy, cái bộ đồ chơi này nó là cái bộ uh, bệ khiển Đấy, bệ khiển tài khiển xỉu bệ khiển tài khiển xỉu là như thế nào là cái bộ uh, tài xỉu bịp mới nhất 2021 này dành cho anh em đi chơi tài xỉu cái bộ khiển tài khiển xỉu này chơi như thế nào cái cách chơi của nó ra làm sao hiệu quả của nó như thế nào thì anh em theo dõi cái video này anh em sẽ thấy được thì nó sơ qua về cái bộ uh, đồ chơi này cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2021 này nó là cái bộ uh, anh em chơi anh em có thể là khiển tài hay là anh em có thể khiển xỉu bao nhiêu chén cũng được anh em giữ bao nhiêu chén tài anh em giữ bao nhiêu chén xỉu cũng được đấy đó là do anh em anh em muốn tài hay là muốn xỉu là tất cả là do anh em anh em chỉ cần là cầm cái đầu ngón này anh em bấm a tài b xỉu đấy, a tài b xỉu đấy thì cái bộ uh, khiển tài khiển xỉu này khiển giữ tài giữ xỉu này anh em không cần phải lo gì về tăng tích đấy, nó hoàn toàn không tăng nhé đấy thì không tăng như nào thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em đấy, tăng tích thì uh, không tăng thì anh em sân chơi anh em biết rồi đến sân chơi thì anh em chỉ cần là kiểm tra có hột nắp chén không có gì anh em chơi giờ tôi thử cho anh em nước muối đây thử cho anh em làm châm chứ. để đây hoàn toàn không tan nhé hoàn toàn không hít này muối này ok chưa Đó. nước muối ok cái bộ ờ, khiển tài khiển xỉu này đấy, đây là cái bệ cái bệ khiển thì uh, nó thích hợp với những anh em nào mà làm tay cái sân chơi của anh em thì là anh em có thể anh em có thể chôn cái bệ này dưới đất rồi anh em đánh Đấy, nó rất là hiệu quả cho anh em cực kỳ là hiệu quả luôn anh em muốn giữ tài bao nhiêu cũng được anh em muốn giữ xỉu bao nhiêu cũng được Đấy, mà bộ mà bộ đồ chơi này thì nó lại hoàn toàn không tăng Đấy. thì nó hay ở chỗ vì không tăng ấy. đây là cái khiển cái bệ khiển nhé thì khi nào mà anh em lắc anh em uh, chuẩn bị uh, cho hột xuống dưới chỗ cái bệ này đây cái điểm này là cái điểm mà để anh em có thể đặt vào cái vị trí này thì cái bộ nó sẽ đi theo ý muốn của anh em nhé rất là đơn giản thôi cách chơi rất là đơn giản anh em đến sân chơi anh em đến sân chơi của anh em anh em có thể trôn cái bệ này đây là cái bộ đồ chơi mà dành cho anh em nào là tay cái sân chơi của anh em anh em chơi thì nó rất hiệu quả Cho đèn cho anh em luôn này anh em thấy không? cực kỳ trong luôn Đấy. Giờ tôi à, vừa thử cho anh em à, cái tăng tích à, bộ đồ chơi này cái bộ hột khiển tài khiển xỉu này giữ tài giữ xỉu này hoàn toàn không gian nhé anh em vừa xem anh em vừa thấy tất cả các giang tích rồi nước muối ok nước muối nổi nam châm không hít đấy, dọi đèn thì rất là trong đấy thì anh em đến chơi anh em chỉ việc chơi thôi anh em không cần lo gì vấn đề tăng tích cả đấy chủ yếu là anh em sân chơi của anh em anh em chơi được cái bệnh này anh em chơi đấy còn cái à, khoảng cách của nó như thế nào hay là còn những cái mà nó liên quan đến cái à, bộ khiển tài giữ tài giữ xỉu này thì là anh em cứ alo cho tôi qua số điện thoại này tôi sẽ tư vấn thêm cho anh em Đấy, trên video này thì tôi không thể nào nói hết được Đấy, thì tôi sẽ nói qua và test cho anh em xem cái bộ đồ chơi này nó chơi như thế nào nhé Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này nói qua cho anh em để cho anh hiểu cho anh em hiểu cái bộ khiển tài khiển xỉu này nó là cái bộ khiển mà anh em có thể giữ tài giữ xỉu bao nhiêu chén cũng được anh em thích bao nhiêu chén tài bao nhiêu chén xỉu được ví dụ như chén tôi thích xỉu chẳng hạn Đấy, thích xỉu chẳng hạn thì tôi chỉ cần việc bấm b xỉu a tài nhá. đó bây giờ và tôi sẽ test cho anh em nhé như cái bộ khiển bình thường thôi anh em chỉ việc lắc và khiển này đó, tôi khiển xỉu đúng không khiển xỉu thì ờ, chín mươi phần trăm nó sẽ cho xỉu cho anh em đó, 114 đúng không anh em tiếp tục cho anh em này đó, vẫn là xỉu nhé đó, 442 tiếp tục vẫn là xỉu một hai sáu này tiếp tục vẫn là xỉu này hai ba bốn này đó xỉu tiếp này bốn bốn hai này anh em thích bao nhiêu xỉu cũng được Đấy. anh em chỉ việc là bấm cái đầu mót là cái bộ hột này ở trong này nó sẽ đi theo ý muốn của anh em nhá đó thì cái bộ đồ chơi này đặc biệt là dành cho những em nào mà có sòng sới Đấy, có sòng sới của anh em để anh em chơi cái vệ này anh em sẽ chơi được hoặc là anh em nào mà có bạn bè hay là anh em làm sòng sới thì là anh em có thể liên hệ anh em chơi cái vệ này anh em chơi rất là hiệu quả nha anh em nhé đó thì uh, cái bộ này thì là đặc biệt một cái là nó hoàn toàn không tang khiển mà lại không tang Đấy, rất là hiệu quả cho anh em xỉu lên tài giữ tài tài dở tài đó tài giữ cho anh em một hai chén nữa tài tài đó giữ tài kia này đó tài 11 đó đây chính là cái bộ ờ, khiển tài xỉu khiển mà anh em có thể giữ dài giữ xỉu theo ý muốn của anh em anh em muốn giữ bao nhiêu chén cũng được anh em